lầm về sự giàu có rồi sai lầm về sự giàu có có nghĩa là sao các anh chị đa phần trong mắt của chúng ta luôn nghĩ á, giàu có là phải sành đều mặc đồ đẹp mặc hàng hiệu đi siêu xe ở nhà biệt thự và phải đi gọi là đi máy bay cũng phải là hàng thương gia nhưng xin thưa với các anh chị đó là cái mắt nhìn của chúng ta về người giàu mà thôi hoặc là những người mà mới giàu gọi là chọc phú hoặc như những người giàu mới nổi gần đây trong người họ có vài ba chục tỷ á là những người mới giàu trong vài năm gần đây thì họ mới phung phí xoa đà thôi chứ còn những người giàu thực tế á, họ sống đơn giản lắm anh chị à các anh chị sẽ thấy người giàu bên trái và người nghèo bên phải nè người giàu bên trái á, họ mặc đồ á, đồ sale off không mà ví dụ như quần áo họ mua có vài ba chục đô à giày dép cũng vậy nhưng đối với người nghèo á, họ sẽ cố gắng mua những cái món đồ mấy trăm đô mắt kiến hàng hiệu nè thế giới trung lưu á mua đồ vest nè rồi à, trang hoàng rồi mua túi sách này kia họ mua những cái thứ đó để thể, thể hiện ra là mình giàu nhưng mà thực sự ra thì sao các gì cái gì càng thể hiện thì cái đó lại càng bị thiếu mình thiếu nên mình mới thể hiện các anh chị sẽ thấy rằng á, thực tế ra người giàu á, họ mặc đồ như vậy là rất là giống như mặc đồ ngủ vậy á còn ông Jobs à, ông à, Mark Zuckerberg là tỷ phú về bên Facebook thì ông ta mặc đồ ngày nào ông ta cũng mặc đồ như vậy y chang nhau Steve Jobs cũng vậy Bill Gates cũng vậy Mark Zuckerberg cũng vậy ngày nào họ cũng chỉ mặc áo thun quần jean thôi đi làm đi đâu họ cũng mặc đồ rất đơn giản nhưng mà người nghèo thì sao ạ à? mặc đồ phải đồ hàng hiệu mới ngon do đó sau này khi ra ngoài đường các anh chị sẽ thấy rằng mặc đồ sao các anh chị mặc đồ với cái vẻ bề ngoài nó không đánh giá được cái tình hình tài chính bên trong của người đó đâu đây chính là cái sự sai lầm suy nghĩ sai lầm về sự giàu có nên rất nhiều người cố gắng bỏ tiền ra mua tiêu sản mua xe mua đồ hàng hiệu này kia để làm sao các anh chị để thề rằng mình giàu có nhưng bên trong mình đang rất khốn khó